tiếp theo tôi sẽ đóng đóng nắp lại để ờ, test những cái tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này được sản xuất vào năm 2016 nha bếp có mặt men nè mặt này cũng cái đầy đủ của nó cũng gồm có nắp khói cặp kia một cặp đầu chia lửa đây phía dưới và đằng sau của bếp cũng được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào và cắn phá dây điện ngoài ra bếp cũng có hộp nướng này trong hộp nướng có mâm nướng và bị nướng được làm bằng inox cao cấp đây lửa cháy xanh đẹp bây giờ thì tôi sẽ ờ, bây giờ thì tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để thử cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp và tính năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở nhỏ lại để dễ thổi hơn nè từ 5 cho đến 7 giây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 ở đây sau khoảng 3 đến 5 giây thôi bếp đã khóa ga kèm theo một tiếng đóng đờ le này dù công tắc vẫn còn đang mở thực hiện cái tính năng à, khóa ga khi gió thổi tắt lửa thành công đây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 các bạn có thể tiết kiệm được khoảng từ 25 cho đến 30 cái số tiền chúng ta sử dụng ga so với bếp ga của Việt Nam thực tế gia đình của tôi đã từng sử dụng á, thì một bếp như thế này chúng tôi ờ, nấu ăn một ngày hai lần thôi cho bốn người ăn thì ờ, như vậy thì chúng tôi có thể sử dụng một bình ga giá 320 ngàn trong vòng khoảng từ 2 tháng cho đến 2 tháng rưỡi tính ra trung bình thì một tháng các bạn sử dụng chưa tới 150 ngàn tiền ga rất là tiết kiệm vì bếp này á, nó hao pin nên nếu các bạn sử dụng những loại pin thông thường mà chúng ta có thể mua mua ngoài những tiệm tạp hóa là pin con ó pin con thỏ như thế này các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần thôi nhưng loại pin mắc hơn như là pin Panasonic Toshiba Maxell này giá của nó lên đến từ 30 cho đến 40 ngàn một cặp nhưng mà các bạn sử dụng cũng chỉ được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần rất là tốn kém để, để tiết kiệm thì các bạn cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này nè các bạn để ý khi mà chúng ta đang sử dụng bếp á, ngọn lửa đang lớn và đột nhiên nó giảm nhỏ lại như thế này thì giảm nhỏ lửa lại như thế này nè đó. thì tức là bếp nó đã cảm nhận được cái nhiệt độ ở đấy rồi nó nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn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 Đố này đối với bếp này ngọc nướng của nó còn rất là mới, chưa có qua sân phết. Các bạn có thể ờ, sử dụng để nướng thịt, nướng hải sản đều được hết. Thì cái hộp nướng này các bạn có thể sử dụng nướng mà không có cần phải nhóm than, mồi lửa, rất là mất thời gian và khói bụi. Cũng như nó có mâm nướng một vị nướng bằng inox cao cấp nè, nhưng mà các bạn lưu ý bếp này khi mà các bạn nướng đồ ăn chúng ta không nên đặt một tán đợt một tảng lớn đồ ăn vào đây thì nướng sẽ không có hiệu quả các bạn nên cắt đồ ăn nó vừa vặn thôi nhỏ thôi sắp đều vào cái vị nướng này sau đó chúng ta đắp uh, tưới một ít nước lên cái mâm nướng để khi mà chúng ta nướng hơi nước nó làm mềm thực phẩm nó không có làm thực phẩm chúng ta nó bị khô cứng sau khi nướng và chúng ta cũng thể dễ dàng vệ sinh chùi rửa giúp cho những cái ờ, dụng cụ inox ở trong đây nó bền hơn bếp bên trái của tôi vừa mới khóa ga đây khi đạt đến là 250 mấy độ nó đã khóa ga đây dù công tắc còn đang mở bếp bên trái tôi đã khóa ga trước nè dù công tắc nguồn đang mở thực hiện cái tính năng à, khóa ga khi nước ờ, cạn vào thành công của bên trái thì các bạn lưu ý á, bếp nó có vị trí khác nhau thì thời gian khóa ga và cái nhiệt độ của nó cũng sẽ khác nhau nên cái thời gian khóa ga nó sẽ khác nhau ạ à. tôi vừa mới khóa ga luôn dù tất không đang mở nè thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công để sử dụng pin sạc á, thì các bạn ờ, kéo hộp pin ở vị trí này ra bếp này sử dụng một cặp pin đại đây hộp pin của nó cũng hình dài nên một viên pin sạc này của tôi sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được do nó ngắn thôi để tăng chiều dài cho nó phù hợp với hộp pin đó chúng tôi có kèm theo cho các bạn một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương nó có một cái lỗ nhỏ như thế này các bạn móc cái lò xo vào để cố định như thế này đây sau đó các bạn lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nhà sản xuất họ làm sẵn hai ký tự dấu trừ là bên trong này dấu cộng bên ngoài nó sẽ tương ứng với hai cực các bạn lắp vào đúng như vậy để một đầu của lò xo nó tiếp xúc với miếng thép hộp pin đây các bạn chú ý là phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực nhé nếu các bạn lắp à, sai lắp đảo cực thì bếp sẽ không hoạt động các bạn để lâu ngày thì sẽ hỏng luôn viên pin sạc bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi mà các bạn sử dụng pin sạc đó, để thấy đó cái lượng pin của nó còn nhiều hay còn ít thì các bạn có thể chú ý có đèn ở đây nó chớp và nó không có chịu tắt đi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 nấu nướng những món ăn chúng ta dự đoán trước cái thời gian à, chính của nó được để sử dụng các bạn lấy cục sạc hồi nãy chúng tôi à, tặng kèm cho các bạn các bạn à, cắm vào cái bếp này sau đó chúng ta cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ như thế này thì cái ổ cắm hẹn giờ này nó sẽ giúp các bạn hẹn giờ trong vòng tối đa là 90 phút và nhỏ nhất là một phút ở đây tôi sẽ chỉnh về một phút thôi để thử chức năng hẹn giờ sau đó chúng ta bật một bếp lên các bạn lưu ý bước cuối cùng là chúng ta phải lấy pin ra để cho bếp nó không có còn nguồn điện nữa thì sau khi cái thiết bị này hết giờ nó sẽ ngắt điện bếp nó sẽ khóa ga các bạn có thể sử dụng cái ổ cắm này để nấu nướng những món ăn chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính khách hàng khi mà mua sử dụng bếp ga nội địa Nhật á, thì thường hay gặp vấn đề về cái lượng tích lưu ga không có ổn định làm cho ngọn lửa nó không có được xanh đẹp mà nó lại bị đỏ. Thì 90% cái đó là do cái van ga chúng ta đang sử dụng. Thì ở đây cái van ga sử dụng phù hợp với nó là cái van ga Namilus